to lên to lên không cỡ này được rồi đầu vào ai cũng muốn được bay ôi lọt tông rồi nghe là ai ai cũng muốn ai cũng muốn ai cứ muốn ôi rồi vào sớm rồi mơ xa rơi một mình rồi một ngày niềm hạnh phúc lại thật gần nụ cười ùa về cùng từng giọt kỷ niệm hmm.